Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm thứ 11 nói về địa thần hộ Pháp Khi bấy giờ ông kinh lo địa thần Bạch Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn, từ xưa tới nay con đã đỉnh lễ chiêm ngưỡng vô lượng bậc đại Bồ Tát đều có trí tuệ thần thông lớn không thể nghĩ bản Nhưng Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các hàng vị Bồ Tát khác là bề là là như ngài địa tạng bồ tát so với các hàng vị bồ tát khác thì bổn thì bản thân nguyện là rất sâu rộng bạch tịch thế tôn ngài địa tạng bồ tát có nhân duyên lớn với cõi dân phủ như ngài văn thù phổ hiền có năm hai ngày di là cúng hóa hiện ra trăm nghìn thân hình để hóa độ chúng sinh khắp trong sông cả những chỗ thiện nguyện của các vị ấy khả dĩ làm xong thế mà thiện nguyện của ngài địa tạng bồ tát giáo hóa chúng sinh khắp trong sâu đường kể kể đến nhiều số kiếp như các bạn Đức Sông Hằng, Bạch Lý Thế Tôn, con xem chúng sinh đời này đời sau nên lựa chọn lấy chỗ đất sạch sẽ ở về phía nam khu đất mình ở rồi dùng các đất đá che gỗ làm thất thờ cũng hoặc ở trong tô vẽ hình tượng điện tạo bồ tát bằng vàng bạc hay là bằng sắt bằng bằng vàng bạc đồng hay là bằng sắt mà các hương lễ tám tháng giảng thì người ấy được 10 điều lợi ích gây nên mình ở những gì là 10 một là đất cát màu mỡ tốt lành hai là nhà cửa mình yên mãi mãi ba là kẻ mất được sinh cõi trời bốn là người còn thêm hưởng tuổi thọ năm là cầu những gì cũng được như ý sáu là không còn mắc những tai nạn sáu là không còn mắc những tai nạn nước lửa bảy là trừ sạch các việc hao tổn tám là tám là um, À, rất hẳn những cơn ác mộng chính là ra vào có thần hộ vệ mười là được gặp bậc thánh nhân bạch đến thế tôn con xem chúng sinh con xem chúng sinh đời này đời sau cứ cứ làm theo đúng cách thức như thế mà cũng rằng ngày địa tạng bồ tát ở nơi phần đất của mình cứ thú thì được mọi sự lợi ích như vậy vị địa thần lại bạch đức phật rằng bạch đức thế tôn về đời sau này về đời sau về đời này hay về sau có người thiện nam hay thiện nào mà chuyên cúng rằng và tụng kinh này thì con thường lấy ủng hộ ở nơi phần đất của mình cư trú thì con thường lấy sức thần ủng hộ người đó khỏi mắc những tay khỏi mắc những tai họa nước lửa giặc cướp nạn lớn nạn nhỏ tất cả đều tiêu diệt hết đều đều tiêu diệt cả đức phật bảo ông kê lao địa thần sức thần của ông các thần có tránh vì cớ gì thế vì đất đai cõi non như phù đề đều là nhớ ông giữ gìn kể từ có cách cát đá như rừng chất lâu thóc đạo châu báu tất cả những thứ từ đất sinh ra cũng đều nhờ sức của ông giúp đỡ nay ông lại còn tuyên dương những việc lợi ích của ngài thiện tạng bồ tát thì phần công đức của ông gấp bộ trong nghìn lần trước này ông địa thần về đời sau này nếu có người thiện nam hay thiện nào chuyên tụng à, trên à, à, cúng dường Ờ, trên tụ kinh này cũng dường bồ tát thì ông nên và và làm lấy một việc mà cái địa đạo bồ tát bổn nguyện đã dạy thì ông nên dùng các thần thông mà ủng hộ người đó ờ, khỏi những ờ, tai họa chẳng những mình tai họa tai họa khỏi bắt những tay vào không để cho họ chịu sự ấy chẳng những mình ủng hộ người đó mà còn có cả phạm vương đấy thích à, cùng dòng quyến thuộc à, và các chư thiên dòng hội chư thiên ủng hộ người ấy tại sao lại được các vị hiền thánh ủng hộ như thế đều vì do những người này chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng à, địa tạng bồ tát và chuyên tụng kinh bản nguyện này tự nhiên ra liền được nơi biển khổ chúng nuôi niết bàn bởi vậy nên được ủng hộ một cách lớn lao như thế nam mô địa tạng vương bồ tát ma ha tát 三摩地所行。